áo em rằng phước đầy nhà có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa đời vui biết nhường nào tình say đắm ngọt ngào hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung đời đâu biết mà ngờ hào hoa số nặng nề bởi vì hào hoa cũng là là đào hoa vậy thôi đời đâu biết mà ngờ hào hoa số nặng nề bởi vì hào hoa cũng là là đào hoa vậy thôi càng ra hiền lành phong nhớ mà ít có ai sánh kịp trên đời họ bảo rằng anh có đôi mắt tinh anh xanh tí tờ mây trời nghe bao lời người ta khen tặng lòng mình cứ lo lắng không yên hờ họ khen anh hiền ăn nói lại có duyên đã khiến bao nàng đau điên điên đau họ còn bảo rằng anh có tính đau quá phóng khoáng đa tình nhìn anh em thấy ghét là gì nếu không đào hoa là gì hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì là một chàng đẹp trai phong lâu và duyên dáng môi mắt đa tình yêu cô xin mê có trọng hào hoa chúng ta thường người mang tính đèo bồng, tình bay bướm lụy biên khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa cuộc sống gia đình thường gặp nhiều phong ba trắc trở Nên anh đây thấy lòng lo sợ sợ cái nợ cái duyên sai khiến trái tim mình Để anh phải khổ đau trong bể lũy ái tình bởi không muốn mình lún sâu trong đường tình ai Nên anh cãi mình trời thoát khỏi số đào quang Tốt xấu đều từ tâm tính sinh ra Đào hoa hay không đâu thể dựa vào dốc gian Bấy lâu nay mình chung đường chung yêu chỉ mình em anh hết dạ chung tình Thiệt không? Anh nói thiệt đó Anh tính vậy nè Hết năm này anh nhờ mai mối Mang trầu câu dám hỏi sang em thành thân Cùng nhau gắn bó trăm năm Yêu đến muôn đời chúng mình keo sơn kết tình duyên mình duyên mình ngàn đời không phai mình sẽ bên nhau đến răng lông đầu bạc cùng hát vang lên bản nhạc ân tình để người khác nhìn xem hạnh phúc đôi mình không còn nghi người hào hoa đa tình lãng màng Em sẽ tìm thấy một tương lai tươi sáng